chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video ăn uống của mình thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món ăn nó có xuất xứ từ Hàn Quốc các bạn ơi một cái món ăn vặt nói chung là cũng ờ, rất là ngon nói chung là rất là phổ biến các bạn đấy thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn mà liên quan đến dưa hấu các bạn ơi đấy dưa hấu nha thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái món ăn phải nói là rất là bổ dưỡng và rất là mát cho những cái ngày mà nói chung là nóng nực như thế này các bạn đấy thì hôm nay mình sẽ làm binh su binh su với bạn mình sẽ làm binh su dưa hấu cho các bạn xem đấy và nếu như các bạn thích video này của mình thì hãy để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh mình nha cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho các bạn xem bingsu hàn quốc làm như thế nào ok và ở đây thì mình có một trái dưa hấu thì ờ, phải nói là bỏ tủ lạnh nó rất là lạnh các bạn đấy ờ, đấy một trái hấu nhỏ nhỏ các bạn ơi cũng không cần trái hấu bự quá đâu thì tùy các bạn ăn thôi đấy thì bây giờ mình sẽ ờ, chẻ đôi trái dưa hấu này ra và mình sẽ móc toàn bộ cái ruột đỏ bên trong của trái dưa hấu này ra ngoài các bạn đấy mình sẽ sử dụng cái này nè cái giá giá nhiều giá múc canh các bạn đấy mình sẽ múc từng cục từng cục từng cục tròn tròn như thế này nè đấy từng cục tròn tròn như thế này giờ ra cho các bạn nha thì à, để làm bánh xui mình phải móc ra mình mới làm bánh xui được các bạn ơi đấy thì mình sẽ móc ra và mình sẽ bỏ vào cái tô bên đây đấy mình sẽ móc ra hết và mình sẽ tiếp tục mình làm cho các bạn xem đấy tôi sẽ cắt ra nha các bạn đấy phải nói trái dưa hấu này nó cực kỳ đỏ luôn ok thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái này cái mui này để mình múc mấy cái lỗ như hổng này mình bỏ vô đây nha các bạn ơi ơi thì à, là mình đã nạo ra xong các bạn mình được mình à, đã nạo xong một trái dưa hấu ra mình nói là cái ruột nó rất là đỏ và rất là đẹp luôn các bạn thấy không đấy là bên dụng các bạn bên dụng nó rồi ok thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái cái à, cái co cái cái thố lâm tiêu này nè đấy mình sẽ đặt cái trái dưa hấu của mình lên để cho nó không có bị nhúng nhích nữa các bạn thấy không nó rất là chắc luôn ok ok thì ở bên đây là mình có chuẩn bị một cái bịch sữa phải nói là ở trong này thì nằm có ba bịch sữa bạn ba bịch sữa sô cô la cái loại mà sữa tươi các bạn đấy thì hôm qua mình đã chuẩn bị và mình phải bỏ tủ đông từ tối hôm qua để cho nó đặc nó đặc mình sẽ làm đá bào các bạn đá bào bằng sữa mà mình không có cái máy bào nên mình phải làm cách này các bạn ơi thấy không mình bỏ trong bịch và mình cột mình để từ tối qua đến giờ thì nó đông rất là cứng à rồi bây giờ mình sẽ đập cái này ra cho nó thành những cái cục đá bào giống như đá bào vậy bạn nó nhuyễn nhuyễn ra thì mình sẽ bỏ vào trong đây đấy mình sẽ bỏ một lớp đá và một lớp dưa hấu lên và mình sẽ chế sữa này kia lên rồi mình sẽ ăn ở trong đây tôi bỏ một lớp uh, nói chung là lớp đá đá sữa và đấy không và bây giờ sẽ bỏ lớp dưa hấu lên các bạn ơi đấy, sẽ bỏ dưa hấu vào đấy xong thì tôi sẽ bỏ thêm một lớp dưa hấu một lớp ờ, đá nữa các bạn các bạn A few moments later. Rồi ờ, ok bạn ơi thì sau mà họ mình làm á thì cuối cùng mình cũng làm xong rồi các bạn. Nói chung là đây là lần đầu tiên mình làm cái món này thì nói chung là nó cũng không có được đẹp lắm mà mình cũng không biết là ăn cái cảm giác của nó sẽ như thế nào nữa. Thì bây giờ ờ, mình sẽ ăn thử và xem cái cảm giác nó như thế nào nha. Mời tất cả các bạn ăn chung với mình nha. Ok. Rồi ờ, ở trên đây á thì mình đã có xịt một ít sữa đặc đây nha các bạn. Đây cái hũ sữa đặc của mình. Và mình đã rưới lên như thế này nè các bạn ơi. Đấy nói chung là sữa hôm nay à, cái món này à, sữa thì nó rất là nhiều luôn cực kỳ nhiều sữa luôn có sữa tươi nè sữa tươi mình đông đá thì mình đã đập ra các bạn thấy không nè, à, mấy cục này là sữa tươi thì ở trên này cái lớp trắng mà các bạn thấy ở trên cái cục dưa hấu á là sữa đặc mà mình đã xịt lên nó phải nói là xịt rất là nhiều luôn đấy thì bây giờ mình sẽ ăn thì cái cục đầu tiên nó là sữa rất là nhiều luôn á ừ. nó rất là béo cục nữa mà Ừ. bây giờ mình sẽ ăn đá các bạn Rồi. rất là đã bạn ơi nói chung là mấy nay á nắng rất là nhiều mà mình ăn cái món này mà giữa trưa nữa phải nói là cực kỳ mát cực kỳ đã luôn như ăn kem vậy các bạn ừ. rất là ngon bạn ơi sữa nó rất là béo mà dưa hấu nó cũng rất là ngọt nữa <laughs> ok rồi xin lỗi bạn nhé tại vì cáo mình cái bến chọc cười bạn về ok thì bây giờ mình sẽ ăn tiếp cho bạn xem đây bây giờ mình sẽ hút thử một miếng nước nha các bạn đây thì ở đây phải nói là sữa nó cực kỳ nhiều luôn nước nó rất là béo bạn ơi sữa mà rất là béo luôn thì vừa có sữa tươi sữa đặc các bạn phải nói hai cái nó chọn mà rất là béo đấy bây giờ mình sẽ tiếp tục mình ăn cho bạn xem nha phải nói là ăn buổi trưa thì nó cực kỳ mát bạn ơi rất là đã luôn trời ơi rất là phê các mọi người giống như ăn kem vậy các bạn ừ. mình sẽ ăn một cục dưa hấu nè dưa hấu thì nó lạnh các bạn cũng biết là ăn dưa hấu nó buổi trưa thì nó mát rất là mát nó rất là nhiều nước thì à, ăn ăn dưa hấu mà mình chọn với kem lạnh này nữa thì phải nói là nó cực kỳ đã luôn á ừ. tuyệt vời rất là ngon mà ừ. sẽ hút nước rất là đã sẽ nhầm lên Đấy. Rồi nói hai trái nó trộn vào nhau ăn ăn nó mát lạnh luôn á bạn ơi ừ. đấy mình sẽ cắn cục này ra wow bây giờ các bạn nhìn là đấy dính cục kem này thấy không đấy rất là ăn qua hỏng luôn wow đây mình sẽ chọn cho bạn xem đây đây uhm.